Xin chào các bạn, à, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là à, chuyên gia cố vấn về đầu tư à, phân khúc mà căn hộ cao cấp, nhà phố cũng như bất động sản thương mại tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. À, hôm nay tôi làm cái video này để à, tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái chiêu à, của môi giới à, khi mà bạn à, mua mua bị tham gia đầu tư ở trên thị trường bất động sản ha và cái phân khúc mà là đất nền hoặc là À, nhà phố hoặc là biệt thự ở cái ờ, những cái dự án à, thì ờ, sale sẽ có những cái cái chiêu gì à, để có thể mà bút bạn để các bạn ờ, sẽ mua hàng nhanh ha thì cái việc mà là không phải là nhiều khi á à, cái việc mà là họ không phải là họ muốn nói sai sự thật đâu nhiều khi chủ đầu tư họ không có à, đưa ra cái tất cả những cái giấy tờ ha về pháp lý hay là về ngân hàng hay tất cả mọi thứ họ không có đưa ra sale muốn hay những cái người sale mà nghĩ à, sẽ giúp cho khách hàng mua được những cái sản phẩm tốt nhất thì họ luôn luôn đâu đáo trong trong trong trong mình đó là họ nghĩ rằng là à bây giờ mình phải xem ra cái dự án nó có tốt hay không à, dự án những cái giấy tờ của nó có đầy đủ hay không để mình có thể là mình à, tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất nhưng mà khi mà sale hỏi cái điều đó với chủ đầu tư thì họ ờ, không có không có đưa ra ha thì ờ, mà đâu đó hả những cái người mà những cái bạn mà đi đầu tư á, thì bạn cũng thật ra là khi mà mua những cái căn hộ á, thì những cái nhà đầu tư họ không có quan tâm nhiều tới cái việc mà là pháp lý của dự án hay là những cái à, rủi ro có thể gặp phải ha. họ chỉ chỉ quan tâm tới cái giá thôi à họ chỉ quan tâm tới cái giá với lại cái cái cái cái vị trí của cái căn hộ à, thì không phải là uh, là là là bạn hay là không có thể xem được cái điều đó ha bạn phải yêu cầu chủ đầu tư họ sẽ cho bạn xem nếu họ có thật ra đó cái thật ra là ừ, khi mà họ không show lên ha họ không có public họ không có đưa ra thì có rất là nhiều lý do hoặc là uh, họ chưa uh, xin được uh, cái giấy phép đó họ trong đang chờ thời gian là chờ pháp lý uh, thì họ đã thu, thu như huy động vốn của bạn rồi và cái việc mà là pháp lý có ra được hay không thì cái đó, đó là cái uh, cái đó không phải là họ có quyền quyết định ha họ cũng không biết được tại vì là cái có thể là à, do chủ đầu tư không có ờ, cái cái cái thiết kế nó không đúng thì nó cũng bị dừng lại hoặc là nó bị vướng một cái pháp lý gì đó là cũng sẽ dừng lại mà dừng lại cái thời gian bao lâu thì mình không biết à, cũng không biết được ha thì là nhiều cái chủ đầu tư họ vẫn họ vẫn cho à, họ vẫn mở bán ra và sẽ cho huy động à, vốn từ các nhà chủ nhà đầu tư ha thì à, cái việc mà là sale họ ờ, cũng có thể nhiều khi sale cũng không biết cái điều đó và khi mà khách hỏi khách hỏi thì tôi nói có hết đầy đủ hết á à, có tất cả mọi thứ giấy tờ có giấy phép à, à, xây dựng có chủ quyền ha có có tất cả những cái thuế đã đóng thuế đã hoàn tất thuế cho nhà nước hoặc là có ngân hàng đứng ra bảo lãnh ha nhưng mà nhiều khi á, sale cũng không có rõ về việc đó họ cứ nói cho xong chuyện và à, nếu mà bạn tin điều đó bạn cứ đặt cọc ha còn nếu mà à, có thể là họ có thể họ biết nhưng mà họ cũng sẽ à, bỏ qua cái việc đó để họ như là nhập nhằng cái chuyện đó để cho bạn à, nghĩ rằng là à có ngân hàng bảo lãnh thật ra khi một cái dự án nào đó có ngân hàng bảo lãnh là cái dự án mà là à, tốt nhất ha nếu mà chủ đầu tư không thực hiện đúng cái điều đó thì ngân hàng sẽ À, đứng ra để giải quyết việc đó tại vì họ đã à, như là thay mặt chủ đầu tư ha à, bảo lãnh cái đó tức là họ đã, đã nắm được tài sản của chủ đầu tư rồi nên họ mới dám làm cái điều đó thực ra là ít ít ngân hàng ít cái dự án được uh, được uh, ngân hàng bảo lãnh lắm ha tại vì họ đâu đó họ cũng sẽ bị cái vướng một cái gì đó họ không có họ sẽ nói rằng là à, à nhập nhằng cái việc mà là có ngân hàng bảo lãnh nhưng mà thật ra không phải vậy ngân hàng chỉ có ngân hàng mà cam kết cho vay thôi à, cam kết cho vay tức là bạn có tiền à, có cái tài sản à, là cái căn hộ đó thì ngân hàng sẽ cam kết cho vay khác với cái việc mà là ngân hàng sẽ cam kết cái việc mà bảo lãnh cái dự án đó nên là tốt nhất à, khi mà bạn là nhà đầu tư bạn phải hỏi xem là có ngân hàng nào đứng ra bảo lãnh cái việc đó hay không việc mà tôi mua như vậy á, là nếu có rủi ro gì đó nếu trong hợp đồng mà chủ đầu tư không thực hiện được thì tôi à, sẽ được ngân hàng đứng ra chi trả cái số tiền đó à, và hả, trả lại cái số tiền đó cho tôi ha thì cái việc mà là sale à, nói à, sai sự thật cũng là hoặc là do chủ đầu tư hoặc là do từ bạn sale đó bạn mong muốn là bạn sẽ chốt sale bạn một cách nhanh chóng à, đó là cái cái điều mà bạn phải Ờ, chú ý à, và phải hỏi tất cả những mọi thứ đó nó rõ ràng ha mình là người đầu tư mình có quyền biết tất cả mọi thứ đó trước khi mình đặt tiền mà nhiều người là ờ, không biết à, nhiều người người đầu tư mà không biết rồi cũng không biết hỏi rồi cũng sợ là là là là nhiều khi cứ ngại ngại ngại rồi cũng không nói với sale rằng là à, tôi không muốn mua tại vì hả là nó không có đầy đủ giấy tờ pháp lý à, thì bạn cứ nếu mà bạn thật sự mà những cái điều đó là bạn lo lắng thì bạn phải nói cho bạn sale biết để bạn à, sẽ tìm cách giải quyết cái vấn đề đó cho bạn nếu rõ ràng thì bạn mua không rõ ràng thì bạn không mua ha đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này chiêu trò của sale à đó là à, sẽ vờ những cái chuyện mà là không tốt và chiêu trò của chủ đầu tư đó là cứ lấy tiền của bạn trước đã và ờ, sau đó sẽ uh, khi mà bạn đã ờ, vào cái vòng của họ rồi thì từ từ uh, bạn cũng sẽ chờ và một một số người thì nghĩ rằng à thôi kệ uh, mình cũng sẽ chờ tới khi nào mà họ bán được thì uh, họ được mở phép mở bán thì mình sẽ mua ha à, đó là cái cái một số cái vấn đề nó như như vậy à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi À, nếu các bạn thấy cái video này nó có ích cho một ai đó à, hãy giúp tôi chia sẻ nó cho người đó và hãy subscribe cái kênh của tôi để bạn có thể nhận được cái video một cách sớm nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo